BMW 530i bán với giá 3 tỷ 069 triệu và BMW 520i có giá 2 tỷ 389 triệu. Vâng, mức giá công bố chênh nhau tới um, gần 700 triệu cho hai mẫu xe này. Hai cái phiên bản này thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó khác nhau những gì mà chênh tới 700 triệu nhé. Đầu tiên là phía bên trái mình ạ là phiên bản 530. 530 thì mình đã giới thiệu khá là chi tiết rồi. Đấy, và cái khác biệt lớn nhất các bạn có thể thấy ngay các bạn có thể thấy ngay đấy chính là hệ thống đèn và vâng, đèn gì chứ đèn phát là thấy ngay này đấy, bật bật cả hai con lên cho các bạn xem đèn trên 530 này là đèn adaptive led nhé đèn thông minh đắt lắm đèn thông minh này đắt lắm và đèn trên 520 là đèn bi led với bóng uh, ờ, an là bóng halogen cái khác biệt thứ hai các bạn có thể thấy ngay là trên 530 ấy, là sẽ có cái hệ thống ờ, camera 360 3D surround nó khác 3D nhé nó khác như thế nào thì mình đã giới thiệu rồi các bạn có thể tìm lại cái video mình giới thiệu chi tiết về cái 530 thậm chí trên 740 Li là cũng giới thiệu rồi và những cái um, chi tiết trang trí trong cái gói Luxury Line trên cái 530 sẽ có được thì các bạn sẽ thấy được này, cái phần ốp ở cái phần đèn gầm này thì là ốp chrome còn trên 520 chỉ là ốp nhựa mà thôi và ngay cả những cái thanh ngang trên cái cản dưới thì trên 530 được sơn bóng còn trên 520 chỉ là sơn mờ mà thôi cái ờ, sơn bóng này nó sẽ nằm ở trên cả trụ ờ, A, B và ngay cả trụ C nữa và một cái vô cùng đắt giá đấy chính là động cơ động cơ trên 530 là động cơ 2.0 và khi mà mình để lên đấy thì nghe nó khác hẳn luôn mà ngồi trong nghe nó êm ái lắm còn ờ, động cơ trên 520 ờ, là động cơ 1.6 Công suất và mô men xoắn thì ờ, mình cũng đã giới thiệu chi tiết rồi Và rất hay là trên các cái dòng xe của BMW bây giờ cái việc mở nắp capo Thì không phải bật lẫy phía trước nữa mà chỉ giật hai lần nó lên thôi Cũng rất là nhẹ Dòng 5 series mới này sử dụng cái khung gầm bằng nhôm rồi và thép có độ cứng cao xin lỗi vẫn theo thói quen cũ Động cơ đẹp nhỉ Ngày xưa thì ờ, động cơ trên xe Đức khá là nặng nề Nó tràn hết cả khoang máy Nhưng bây giờ đã được gọn lên rất nhiều rồi Thiết kế rất là gọn, công nghệ rất là cao Đấy Cái động cơ trên 530 ờ, này nếu mà ngồi chúng ta đề cái là đã thấy nó khác rồi Khác vô cùng luôn Và đây, <laughs> bây giờ các bạn có thể thấy phần điểm khác tiếp theo Điểm khác tiếp theo trên 520 ấy Trên 520 này là vành 17 thiết kế V-Spoke lốp Michelin còn trên 530 phía bên trái này vành 18 trông yêu thương hơn hẳn hoành tráng hơn hẳn đúng không ạ lốp uh, gì đây à, lốp Pirelli đúng rồi và um, có thiết kế là V kép nhá trông nó đẹp hơn đấy và các bạn uh, phần uh, tiến vào phần chữ V này phần uh, phần chữ V ngay chữ V xếp hai xe này các bạn có thể thấy này camera 360 trên gương thì trên 530 à, có trên 520 à, không có phần à, ốp mình đã nói rồi phần ốp giữa trụ A B và phần này thì trên 520 là nhựa sần nhá không phải bóng đâu trên này này Đấy, các bạn sẽ thấy này bóng lộn luôn lồng lộn luôn dùng lồng lộn nó hơi quá nhưng mà thực sự là nó là sự sang trọng <laughs> sang chảnh Ờ, và mình đã chia sẻ rất nhiều với các bạn rồi là ừ, Cứ càng có nhiều tiền thì là xe nó tự động, nó auto, nó đẹp thôi à, Phần ờ, phía sau xe, phần phía sau xe thì khác biệt không quá nhiều Nhưng chỉ một chi tiết nhỏ thôi nó đã khiến 530 trông nó dài hơn Chính là cái đường uh, mà Chrome chạy trên này ạ Nó nằm trong cái gói Luxury Line à, Rất hay là trên các cái dòng 5 series nhá Bô này là không phải bô ốp giả cây đâu nhá Bô ốp giả, không phải bô ốp giả cây đâu Mà bô thật luôn BMW có cái gì đấy vẫn chất nhỉ Bây giờ thì ờ, mình sẽ vào ờ, bên trong nhá Chắc là mình sẽ mở cửa ra mình nói thôi Cho anh camera anh dễ quay chứ không anh quay trông chóng anh chóng hết cả mặt Đây à, Mình sẽ mở ra như thế này Đây à, Các bạn có thể quan sát từ hướng này sang ạ thì có khá nhiều cái điểm khác biệt ở trong cái phần nội thất uh, ngay cả cái phần thiết kế ghế này thì cái đường chỉ nó cũng đã khác rồi đấy da rẻ trông nó đẹp hơn đèn ambient light trên 530 là có 6 màu và có thể trộn còn trên 520 thì chỉ có một màu thôi và màn hình này màn hình màn hình là màn hình kính tràn luôn nhá màn hình kính tràn to đẹp kính tràn rất là đẹp luôn và tiếp theo là cái màn hình trên bảng tablo này màn hình trên bảng táp lô các bạn có thể thấy Đấy, mình đề lên luôn cho đẹp này. Đấy, mà nó tối ưu được theo các cái chế độ hoạt động Đấy, màu sắc thể thao đỏ rực luôn Comfort thì là trắng mềm êm ái Eco Pro là phải xanh lét ngay cả vô, la, vô lăng cũng thế vô lăng thì ờ, mẫu xe này có ờ, lẫy chuyển số sau vô lăng Đấy, chế độ lái thể thao hộp số của hai mẫu xe này cũng là hộp số 8 cấp ZF nhưng có vẻ như Hai hộp số này sẽ hoạt động theo hai cơ chế khác nhau bởi vì động cơ nó khác nhau. Cái hay của các cái dòng xe là vậy. Cái việc điều khiển nó vô cùng quan trọng. Chúng ta có tất cả các nguyên vật liệu tốt rồi nhưng bộ chỉ huy đưa ra chiến thuật như thế nào? Thông minh, sống hay là chết, chiến thắng hay là như thế nào nó phụ thuộc với bộ chỉ huy. Và trên cái 530 các bạn có thể phần ốp Những cái phần ốp này cũng rất là sang trọng Nó nằm trong cái gói uh, Luxury Line đấy ạ ốp gỗ này phần này ốp nhựa bóng đẹp nhìn nó cũng khác ấy, nhìn nó khác thật ờ, trên cái mẫu xe này thì các bạn có thể cái iDrive này chúng ta có thể viết chữ viết chữ viết chữ trên cái mặt này có thể điều khiển đây cái phím rồi vân vân nó cũng to hơn và phần trần xe phần trần xe các bạn cũng có thể thấy nhé cái phần trần xe này là cái khu vực ờ, cái đèn trần này cùng với cái cảm biến trong cái hệ thống hỗ trợ trợ lý ảo ấy thì uh, trông nó đẹp hơn uh, đặc biệt là đây uh, bản 530 này sẽ có cửa sổ trời cửa sổ trời và cái trợ lý ảo thì mình đã nói rồi bây giờ cái phần camera đây này camera 360 surround mình đã nói này Đấy. Đấy, camera 360 đẹp chưa hoành tráng hơn hẳn luôn nhá và trên mẫu 530 này cũng mới có cái hệ thống lùi tự động đỗ xe tự động thực ra cái 530 này nó sẽ về gần cái 7 series hơn nó sẽ gần với cái phân khúc của 7 series hơn còn cái 5 uh, ờ, 20 thì nó lại lùi về cái thằng cao cấp nhất cái phiên bản cao cấp nhất trong cái dòng 3 series à, loa cũng vậy loa trên mẫu xe này là loa Harman Kardon Harman Kardon các bạn có thể thấy này Harman Kardon 16 loa 600W còn trên cái năm 20 thì chỉ loa hai file bình thường thôi công suất nó cũng yếu hơn nó hơn 200 thôi à, ở hàng ghế sau thì uh, đây bây giờ mình ra luôn hàng ghế sau Đấy, hàng ghế sau thì uh, da rẻ thì nó cũng cũng, cũng thế thôi màu khác thôi. Nhưng mà phần ốp cửa này, đèn ambient light thì nó theo cái hệ thống của xe rồi. Ốp cửa thì ờ, là ốp gỗ rất là đẹp, đường chỉ may. Ờ, cửa thì đều hai xe đều là cửa hít nha các bạn. Cửa hai xe đều là cửa hít. Còn cả hai phiên bản này đều là trang bị cái hệ thống điều hòa bốn vùng độc lập. Khoang sau thì không quá nhiều khác biệt Bây giờ mời các bạn tiếp tục sang ờ, để quan sát cái năm 520 nhé Để có một cái nhìn trực quan luôn à, ờ, 3 tỷ 1 ờ, cộng với 2 tỷ 4 hai mẫu xe này hai cái chìa khóa trên này là thành uh, 5 tỷ rưỡi wow Mua một em về à, cho mình đi Mua một em về cho bạn gái Đấy các bạn thấy không Có một cái nhìn rất rất trực quan Đấy, Để nổ máy lên Vâng, màn hình đã bé hơn rồi à, Màn hình ở giữa đây cũng không phải là full digital nữa Nhưng nó thể thao Vâng, cũng phải dành một cái từ mỹ miều cho em nó chứ 2 tỷ 389 triệu cơ mà Và không có lệnh chuyển số sau vô lăng trên cái năm 20 cũng không có camera 360 3D surround loa bình thường Đấy. và không có nước hoa nút iDrive cũng nhỏ hơn không có cảm ứng trời trời trời trời trời trời viết viết viết viết viết Đấy, và phần đèn ốp trần này nó cũng khác không có cửa sổ nóc 700 triệu đấy Nhưng mà thực sự ờ, xin đưa với các bạn rằng những cái khác biệt đắt giá nhất ý, là nó nằm ở cái hệ thống đèn Động cơ Động cơ nó là một cái cực kỳ đắt luôn Bao nhiêu công nghệ tinh túy nhất nó nằm trong đó Và một trong những cái gói ý, ờ, tiếp theo là trong cái gói Luxury Line Nó bao gồm rất nhiều những cái ờ, phần trang bị mà mình đã giới thiệu rồi Và đặc biệt là cái camera 360 3D surround cũng không có loa Harman cao đông Đấy là những cái điểm rất rất rất khác biệt Thưa các bạn, trên cái năm 20 sẽ có một cái tính năng khá là hay mà mình cũng vừa mới ờ, biết thôi. Thì cũng xin chia sẻ luôn là lúc nãy chạy trộm rồi, chạy chậm, <laughs> chạy trộm. <laughs> Ví dụ mình ờ, mình mở cửa này, mình để đê này thì mình tiến lên này. P luôn. Các bạn có thể thấy xe dừng luôn, P luôn này. Rất là an toàn nhé. Nhiều khi đi đâu lười lười là cứ phải như thế này nhưng mà cũng có thể khả năng xảy ra những cái va chạm đáng tiếc. Thì xin lỗi với BMW, tôi là an toàn nhất. Không cho các ông hành động ẩu đâu Đây thử lại một lần nữa nhá D này Đấy B ngay nhá Báo luôn này Đấy. 530 cũng vậy Không ẩu được với dòng xe Đức đâu Vì sao dòng xe Đức nó an toàn Họ tính toán kinh lắm Và có một cái chi tiết ờ, khá là thú vị Rằng cái mẫu xe 520D này này Xin lỗi mẫu xe 520 này lại trang bị cái động cơ 1.6 thôi Và cái câu hỏi